các bạn đã đến với chương trình tìm bạn tâm giao và sau đây chúng ta cùng chào đón mc của chương trình mc thân bát xin chào chị linh xin cảm ơn bạn thưa quý vị hôm nay chúng tôi tạo sự bất ngờ dành cho quý vị đến với chương trình tìm bạn tâm giao chương trình này do đài truyền hình thành phố hồ chí minh thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng alasan giảm đau nhanh hiệu quả mạnh thưa quý vị và xin cảm ơn sĩ luân <laughs> sĩ luân chính là khách mời của chương trình chúng ta hôm nay Lý Lương thân mến, à, những chặng đường thành công của bạn từ những năm lớp 11, lớp 12 đã bắt đầu yêu nhạc và sáng tác và những sáng tác đầu tay được khán giả biết đến có phải là áo dài ơi và định hình tên tuổi của mình gắn liền với điệu cha cha cha mắt này cha cha cha à, dạ đúng ạ và ở đây thì chúng tôi muốn nói một khía cạnh khác đằng sau sân khấu bạn sẽ có những người học trò những người bạn thân thiết hãy giới thiệu họ trong chương trình hôm nay à, dĩ nhiên là chúng ta ai cũng có những người bạn thân để mình tâm sự và đôi lúc công việc nó không tốt thì chúng ta lại có một cái nơi một người bạn để có thể nơi ờ, chốn bình yên đấy nghe chốn bình yên à, bây giờ thì sư luân sư giới thiệu hai người bạn rất dễ thương và có thể nói là uh, thân thiết với mình trong thời gian qua uh, nữ ca sĩ Jenny Hải Yến và người bạn tiếp theo là và một người học trò cũng rất dễ thương và thân thiết của mình uh, bạn Trường Hải vâng xin mời Hải Yến và Trường Hải xin mời các bạn với chú đây ạ thưa quý vị và bây giờ thì xin mời Trường Hải có đôi lời tự giới thiệu về mình yeah. Dạ em tên là Trường Hải um, là học trò của thầy Sư Lân và đã quen biết thầy Sư Lân rồi khoảng 10 năm rồi Vâng xin mời bạn Hải Yến Em với uh, anh Sĩ Luân uh, quen nhau cũng được khoảng 8-9 uh, năm gì đó Dạ nhưng mà thì mới bắt đầu hợp tác làm việc chung khoảng 2 năm gần đây ạ Thế cái điều gì mà nổi bật nhất cá tính nào của Sĩ Luân mà hai bạn yêu mến? À, anh Luân thì có rất là nhiều ưu điểm ạ wow. Giống như là hát hay, đàn giỏi, à, hài hước anh lương đừng đổi lỗ mũi nha um, <laughs> thông minh nữa nhưng mà cái à, ưu điểm mà nổi bật nhất mà em thích nhất ở anh Lương đó chính là à, sự nhiệt tình và rất là quyết đoán trong công việc uhm, dạ. mà công việc thì có quyết đoán thì mới thành công được đúng không dạ, đúng rồi ạ. còn bạn thì sao hải dạ ưu điểm mà em thích nhất ở thầy à, đó là nhiệt tình rất là nhiệt tình với học trò và tốt bụng vâng một chút xíu nữa các bạn sẽ khai ra những yếu điểm nhược điểm đó <laughs> Sĩ Luân nhận xét về người bạn của mình và học trò của mình như thế nào? À, thì đối với Yến thì là một người ờ, có thể nói thân trong 20 năm gần đây. À, hát chung, à, nói chuyện chung với nhau nhiều cái và cái à, ưu điểm đầu tiên đó là à, dĩ nhiên trong cái công việc là rất là nhiệt tình. À, cái thứ hai là khi mà à, giao bài giao vở và và chỉ đạo diễn xuất cái gì đó thì rất là nhanh, nhanh nhạy. Cái yếu điểm của bạn à, Yến là có là nấu ăn có vẻ nó không có được à, khéo lắm dù một năm là một món ăn một lần thôi nhưng mà nó nguy hiểm <laughs> <laughs> ờ, tất cả bạn một lần họ liên hoan hồi hộp chờ đợi có món ăn thế nào và à, hay hậu đậu bây giờ à, hay là đổ bể này kia à, còn ở cái người làm nhiều hay đổ bể là tất nhiên cái người không làm gì hết có bao giờ đổ bể gì đâu à, có lẽ là mình đã không làm <laughs> không làm nó không có đổ bể gì phải không phải không thưa quý vị và các bạn nhưng thật sự đó chỉ là khúc dạo đầu thôi họ có thật sự hiểu nhau hay không đó là vòng thi thứ nhất vòng thi được mang tên hiểu thật không bắt đầu Thưa quý vị, chúng ta vào vòng thi thứ nhất sẽ có 3 câu hỏi với 3 đáp án trắc nghiệm ABC mà hai bạn sẽ phải lựa chọn. Nếu như trùng khớp ý với à, khách mời sẽ được số điểm là 300 điểm. Như vậy, trong 3 câu hỏi nếu hoàn toàn chính xác sẽ được 900 điểm. Quý vị các bạn thân mến, à, chúng ta cũng muốn biết là các bạn có theo dõi những chương trình biểu diễn của Sĩ Luân khi đi Hà Nội, khi đi tỉnh. Dạ, biết nhiều ạ. Nhưng mà thường thì những cái lịch diễn của anh Luân á, thì à, tất cả học trò rồi fan club đều được à, thông báo rộng rãi trên à, web hoặc là trên blog của anh Luân. Báo từng tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Và nếu có chương trình nào có bình chọn thì thông báo luôn đúng không? Cho fan club. <laughs> đó còn bình à, thông báo nhiều hơn nữa. <laughs> À, có thể nói là những chặng đường lưu diễn của sĩ Luân rất là nhiều bởi vì bạn là người nhạc sĩ hát cho nên là chương trình cũng cần à, để tạo thêm màu sắc không những là ca sĩ mà có những người nhạc sĩ rất là trẻ trung năng động và mang lại những giây phút âm nhạc thể hiện chính cá tính của mình trong tác phẩm và điều đó cũng rất là đặc biệt. Chính vì vậy câu hỏi số 1 như sau, chương trình ca nhạc để lại ấn tượng sâu sắc mà Sĩ Luân từng tham gia là chương trình nào? A. Chương trình tại sân vận động Hải Phòng, B. Chương trình tại khu công nghiệp và C. Chương trình biểu diễn cùng Lương Bích Hữu. A, B, C. Hãy bắt đầu lựa chọn. 5 giây cho các bạn bắt đầu. Xin mời hai bạn cho xem đáp án. Xin mời Trường Hải và Hải Yến. Hải Yến chọn C, chương trình biểu diễn cùng Lương Bích Hữu. Và Trường Hải cũng thế. Bạn có thể nói gì về chương trình ở sân vận động Hải Phòng? À, có thể nói con này là câu uh, cũng đơn giản với các bạn. Bởi vì uh, thường sau mỗi chuyến lưu diễn thì em có kể lại cho các bạn fan nghe. Và đặc biệt các học trò của mình thì kể càng nhiều hơn để né những cái tai nạn nó nguy hiểm. Thì uh, Hải Phòng là một cái ý kiến lưu diễn rất là vui là rất là nhiều khán giả và khi mình ờ, đi vô thì họ nhiệt tình đến độ là công an phải đi quanh mình và cầm cái roi điện bấm ta ta ta ta ta ta ờ, và khán giả thì ao tới cảm thấy đó mình giống như Miren vậy đó <laughs> rất, là, rất là vui còn cái chương trình à, tiếp theo ở khu công nghiệp có rất nhiều các anh chị em công nhân à, đó là một cái sự à, cảm động bởi vì anh chị em công nhân ờ, họ họ bị thiếu thốn nhiều cái ít có cơ hội dạ. thời gian để đi đến các sân khấu ca nhạc rồi xem trực tiếp từ tiền bạc đến tâm lý tình cảm họ cũng rất nhiều cái nỗi khó khăn và khi mình trước khi mình hát bài hát mình tâm sự về cái bài hát đó sau khi thì có sau đó thì kết thúc biểu diễn có một số người bạn là đi vào hậu trường và cũng tâm sự một câu chuyện giống như vậy và nghe bài hát đó xong bạn rất đồng cảm với mình thì ờ, sau đó là em cảm thấy là một cái niềm vinh hạnh và cũng như là có may mắn của mình đã viết đúng cái tâm trạng của người bạn đó cụ thể là bài hát nào à, anh chỉ là hình bóng của người khác wow. à, à, một cái bài rất tâm lý đôi khi là bài anh là người có lỗi có khi là một cái bài rất là buồn như là bài khóc và cuối cùng thì đáp án C của bạn là biểu diễn cùng Lương Bích Hữu thì tại sao bạn cho rằng chương trình này ấn tượng nhất? À, chương trình ấn tượng nhất bởi vì à, đây là một cái một trong những cái mà kỷ niệm sâu sắc nhất và luôn à, thường tâm sự với các bạn fan cũng như là học trò của mình. À, Lương Bích Hữu diễn với mình trong một cái chương trình ở tỉnh thì à, tỉnh là thường sân khấu lắp ghép chứ không được một miếng bằng phẳng. Thế là cổ ấy mang về rất là cao, mang cao thì vô tình là cái gót lại đạp xuống giữa hai miếng ván. Và khi mình hát đến câu mình giơ tay ra để đón cổ thì cũng nắm tay mình nên bước lên mà sao cũng lên cứ giật ngược lại ngược lại là <laughs> bị dính nó không thể nào lên được ờ, tức là nhìn bảo vệ ở dưới là phải chui xuống nhầm đóng đóng cho lên không cuối cùng là hai đứa quyết định là phải ngồi xuống sân khấu nhưng diễn cảm rất là ghi gớm ngồi xuống là mình hết bài xong mới đấy mới khai khán giả là tại vì vậy bị kẹt ở dưới <laughs> thưa quý vị và vì đáp án trùng khớp trong câu hỏi này mỗi bạn đã ghi được 300 điểm xin được chúc mừng Ờ, sau um, những lần biểu diễn thì các bạn đã chứng kiến nhưng mà tôi cũng muốn biết một điều là đối với một sáng tác mới ra đời có phải là fan club và đặc biệt là các học trò của mình là những người khán giả đầu tiên để nghe những sáng tác đó hay không? Hay là một ai khác ạ? À, đa số thì thường là những học trò của em và những bạn ờ, người thân được nghe trước để họ đánh giá như thế nào để họ thấy là bài này có, có hay không hay là bài này ghê quá hay bài này không đúng thời điểm này à, những người thân và học trò là những người em thường cho nghe đầu tiên ca khúc đầu tiên nào mà bạn được nghe ấn tượng nhất vậy à, Trường Hải và Hải Yến? Dạ thì ca khúc đầu tiên mà em được nghe là bài Mắt nay Cha Cha Cha cách đây là 8 <laughs> năm rồi. Dạ, và khi đó thì à, em rất là thích và bắt đầu từ đó thì em cũng bắt đầu tìm hiểu là à, Sĩ Luân là ai, nhạc sĩ như thế nào. Bắt đầu từ đó thích ca khúc đó, bắt đầu cũng thích nhạc sĩ Sĩ Luân. <laughs> dạ. Còn bạn Trường Hải? Dạ, em thì bắt đầu à, thích bài à, Anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm của à, Sĩ, Sĩ Lân và bắt đầu thích như và khi đến học thì càng thích càng thích giọng hát của Sĩ Lân thì Sĩ wow. Lân nhiều hơn. <laughs> Tức là một fan hâm mộ cuồng nhiệt và trở dạ. thành học trò luôn. Dạ, <laughs> dạ đúng rồi. Chúng ta cùng bước vào câu hỏi thứ hai, hai bạn chú ý. Giả sử Sĩ Luân hoàn thành một ca khúc rất tâm đắc, Luân sẽ chọn phương án nào? A. Giới thiệu và hát ca khúc B. Bán cho công ty âm nhạc có tiếng. C. Gửi ca sĩ khác hát. 5 giây bắt đầu. Các bạn có đáp án nhanh quá nha. Sĩ <laughs> Lương thân mến, à, bạn có một cái tác phẩm hoàn thành xong rất là tâm đắc thì thường là bạn sẽ giới thiệu và hát ca khúc này hay chăng? À, đối với à, em thì một bài hát hay dĩ nhiên là chúng ta phải làm sao cho nó có cái giá trị và nó tồn tại ở thị trường à, một cách à, tốt nhất không hẳn là mình thể hiện hay là ai thể hiện cả nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là để nó nó thể hiện được cái mặt là nhạc sĩ mình có tâm tiếng bài hát là nó phải được tôn vinh à, tiền bạc hoặc là một cái gì đó thì nó không phải là vấn đề chính trong cái mặt nhạc sĩ và đến bây giờ thì em vẫn giữ cái cái cái cái việc là mình à, viết nhạc thì phải tôn trọng việc sáng tác và đưa cho người thể hiện tốt nhất à, tức là ca sĩ nào chất giọng ấy và cái thông điệp từ bài hát sẽ được truyền tải tốt nhất đến người nghe xin như vậy bạn chọn là đáp án nào ạ abc à, c ờ, c gửi ca sĩ khác hát để thể hiện tốt nhất xin mời hải yến và xin mời <laughs> Trương Hải gọi là giới thiệu và hát ca khúc bởi vì các bạn hay nghe Sĩ Lương hát những ca khúc của mình đúng không? Dạ đúng dạ. Và điều đó thì qua chương trình này các bạn sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn về người thầy, về người bạn của mình. Như vậy đáp án C gửi ca sĩ khác hát mới là đáp án chính xác. Cho nên hai bạn chưa ghi được điểm. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi à, thứ ba. Các bạn biết rồi, Sĩ Luân có rất nhiều khả năng ngoài sáng tác, ngoài biểu diễn với tư cách là ca sĩ thì còn tham gia rất nhiều các lĩnh vực khác, các chương trình khác với nhiều tư cách khác nữa và khả năng đó còn tiềm ẩn chưa biết là sẽ còn những khả năng nào ẩn giấu bên trong. Câu hỏi thứ ba như sau. Công việc mà Sĩ Luân thấy thú vị nhất. A. Dẫn chương trình. B. Làm ban giám khảo. Và C. Làm thầy giáo. Thì đối với Sĩ Luân công việc nào Sĩ Luân cảm thấy thú vị nhất? Xin mời đáp án từ các bạn. Xin mời đáp án. Hải Yến. A à, đó là dẫn chương trình bạn thích chương trình nào của sĩ đơn dẫn nhất dạ cách đây uh, à, 2 năm thì em thích nhất chương trình uh, thế giới vui nhộn ạ à. <laughs> rất là hài rất là ấn tượng ạ à. vâng còn trường hải thì kết quả của bạn là dạ a à. bạn cũng thích dạ chọn phương án dẫn chương trình dạ đúng rồi tôi nghi bạn copy quá à <laughs> hồi nãy ai biết không đó chị <laughs> tại vì chị đây là em ờ, thích thầy nghe dẫn chương trình chương ờ, trình hát với ngôi sao vâng bởi vì à. các bạn đang chú ý đến phần bề nổi bên ngoài nhưng thật sự cái bên trong thì cái là điều mà đôi khi không cần phải nói ra mà bằng thực hiện bằng chính những hành động cụ thể của mình cái gì mà dành nhiều thời gian nhất dành nhiều tâm trí nhất thì cái đó sẽ là cái quyết định đáp án từ chương trình đó là việc làm thầy giáo bởi vì truyền đạt kiến thức cho học sinh của mình mỗi người mỗi cá tính mỗi khả năng khác nhau thì nếu không tâm lý nếu không có những cái cách lúc nào cứng lúc nào rắn lúc nào mềm lúc nào cần phải dụ dỗ để học sinh mê mà lúc nào phải có kỷ luật để học sinh khép vào khuôn khổ thì điều này không đơn giản chút nào cho nên thông qua chương trình này các bạn lại hiểu thêm về người bạn và người thầy của mình nữa và đáp án của chương trình là đáp án C các bạn chọn A cho nên chưa ghi được điểm <laughs> Thưa quý vị, xin được công bố số điểm của hai thí sinh vòng thi này như sau. Bạn Hải Yến 300 điểm. Và bạn Trường Hải đúng một câu được 300 điểm. Chúc mừng. Chúng ta đang bước vào vòng 2 của chương trình Tìm bạn tâm giao được mang tên thử thách. Trong vòng thi này khác với vòng thi đầu tiên, người trả lời câu hỏi chính là Sĩ Luân và câu hỏi về hai người bạn của mình, về người học trò của mình. Nếu bạn đáp đúng thì người ấy sẽ ghi được điểm. Nếu bạn Sĩ Luân đáp sai, người ấy không có điểm. Câu hỏi dành cho Hải Yến về Hải Yến như sau. Hải Yến thích mặc trang phục biểu diễn màu gì? Xin mời Hải Yến hãy ghi vào trong đáp án và Sĩ Luân sẽ chuẩn bị suy nghĩ nhớ lại xem. Trang phục mà Hải Yến thích mặc biểu diễn là màu gì? Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, tím tuyến, bạch kim hay là màu đồng? trang phục mà Hải Yến thích mặc biểu diễn là màu ờ, thường á thì ờ, thường là em hay hay ờ, hay, ờ, hay chọn nhiều đồ cho ca sĩ của mình đi diễn tuy nhiên là thông thường thì các ca sĩ luôn luôn sợ mập ca sĩ thì hay ăn nhiều và sợ mập thì hay chọn trong màu đen uh, theo em nghĩ thì là đa số 10 lần thậm chí thì hết 9 lần 9 lần rưỡi rồi là màu đen không à cũng như hôm nay là màu gì dạ màu đen màu đen nhưng mà phát vô màu trắng màu trắng là màu trắng là màu đen ta <laughs> để cho nó gầy à vậy màu trắng là màu đen em nghĩ là màu đen đáp án cuối cùng của bạn là đen xin mời hãy yến đen trùng wow. khớp chúc mừng 300 điểm oh. chúc mừng bạn bạn Hải Yến đã ghi thêm được 300 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi với Trường Hải. Tâm trạng của Trường Hải khi thể hiện ca khúc mà Hải thích như thế nào? Xin mời bạn ghi vào trong đáp án. bạn hãy dựng đáp án lên rồi tâm trạng mà hồi hộp trước khi thi một bài hát cái này chắc tâm trạng chung quá à, e, theo em thì là tâm lý của tất cả ca sĩ và học trò của em vậy là hồi hộp run mà hồi hộp hồi hộp ca khúc hải thích là ca khúc nào ta bài hát mưa đêm mưa đêm bài đó buồn hay vui dạ buồn cho nên tâm trạng của bạn là buồn, buồn. À, sao, lại, sao buồn? buồn sao lại buồn bạn hãy giải thích tại sao buồn <laughs> tại vì hồi nãy là chú Thanh Bạch hỏi tâm trạng khi thể hiện bài hát cái ca khúc mà mình yêu thích tâm trạng à. như thế nào tâm trạng của hải trước khi thể hiện ca khúc mà hải thích vậy là trước khi bạn hát bài hát là bạn buồn dữ dội lắm mà ca cái ca khúc mà em yêu thích là ca, một ca khúc uh, buồn ờ à, cho nên cái tâm cả. trạng em sẽ phải buồn dạ. nhưng mà cái điều đó nó chưa trùng khớp với sự dự đoán của sĩ luân cho nên chưa ghi được điểm oh. như vậy bạn à, trường hải chưa ghi được điểm trong vòng thi này kết quả như sau bạn Hải Yến 600 điểm. Chúc mừng. Bạn Trường Hải 300 điểm. Như vậy bạn sẽ ra về với tiền thưởng là 300 nghìn. Bạn sẽ quay lại để chào kết chương trình. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thưa quý vị, chúng ta bước vào vòng thi đặc biệt được mang tên tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp có nghĩa rằng có một câu hỏi có 5 đáp án khác nhau nếu như tâm đầu ý hợp sẽ tìm ra ba đáp án trùng khớp để ghi được 2.000 điểm. Trong trường hợp sai bất kỳ ở à, một đáp án nào thì mỗi đáp án đúng sẽ được tính là 500 ờ. điểm. Không biết là bây giờ Hải Yến và Sĩ Luân có tâm đầu ý hợp. Câu hỏi xin được phép bắt đầu. Khi có tình cảm với một cô gái, nhạc sĩ Sĩ Luân sẽ làm gì để chinh phục cô gái ấy? A. Tự tay làm một món quà. B. Tặng một thỏi sô-cô-la. C. Quan tâm chăm sóc D. Thể hiện qua ánh mắt Và E. Lạnh lùng để thu hút sự chú ý 5 giây bắt đầu ba bốn năm dựng bảng lên dựng bảng lên Tỷ Luân thân mến, bạn đã yêu bao nhiêu lần rồi? à, dạ em yêu ờ, nhiều lần nhưng mà chưa được lần nào hết <laughs> vậy thì bạn phải hát bài của nhạc sĩ lê hữu hà hãy yêu như chưa yêu lần nào <laughs> thưa quý vị và các bạn hai người bạn sẽ có đáp án ra sao chúng ta cùng chờ xem khi có tình cảm với một cô gái nhạc sĩ sĩ luân sẽ làm gì để chinh phục cô gái ấy bắt đầu cho xem hai đáp án xin mời a tức là tự tay làm món quà trùng wow. khớp b tặng một thỏi sô cô la trùng khớp dê thể hiện qua ánh mắt trùng khớp chúc mừng thưa quý vị và các bạn không biết tại sao là hải yến lại biết rõ như vậy hay là bạn là người trong cuộc dạ điều đó chắc chắn là không phải rồi à, thưa anh bạch à, em thì ừ. với anh Sĩ Luân là coi như là hai ờ, người bạn cũng như là hai anh em rất là thân chơi với nhau mấy năm rồi và những cái ờ, lần mà tâm sự không hẹn hò của anh Luân <laughs> nó nó đại khái là như thế thì anh ừ. Luân đều ờ, hỏi qua ý kiến của em như là tâm sự ờ à, bây giờ thích người đó bây giờ mình phải làm sao à, à, à thì bạn đóng là cố em là con gái thì em cũng hiểu tâm lý con gái như thế nào người ta thích cái gì người ta muốn cái gì thì em cũng gợi ý cho anh Luân à, khi đó thì ờ, cũng được uh, <laughs> mấy lần thành công rồi luôn ha <laughs> à, nói chung là uh, thật sự thì cũng có sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn nhiều lần nhưng mà sự thành công nó hơi thấp nó cỡ 10 phần trăm hay 15 phần trăm thôi <laughs> nhưng mà dù sao thì sự thành công hôm nay mới là quan trọng bạn đã được 2.000 điểm như vậy tiền thưởng của các của bạn Hải Yến được cộng từ những vòng đầu cho đến nay tổng cộng bạn được 2.600 điểm Tương đương với tiền thưởng 2 triệu 600 nghìn đồng yeah. Chúng tôi xin mời ba người bạn cùng bước ra phía trước Xin mời bạn Trường Hải Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút vui tươi, hào hứng với những người bạn, với nhạc sĩ Sĩ Luân, với Hải Yến và Trường Hải. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ nhãn hàng thuốc Alasan giảm đau nhanh, hiệu quả mạnh đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau với một nhân vật mới. Xin mời Mua dầu gội trị gầu Clearman Cool Sport để có cơ hội sở hữu 10.000 quả bánh độc đáo và 5 vé đến Nam Phi, một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Chỉ cần nhắn mã số tin nhãn chai đến 8040. Ghi bàn giải thưởng cùng Clear.